chào mọi người, cũng lâu rồi không làm mấy cái video đánh đố Có thể bạn chỉ muốn xem một cái video giải trí nào đó Nhưng hôm nay chúng tôi muốn bạn phải động não một chút Những câu đố sau đây hoàn toàn không dễ xíu nào Có thể sẽ giúp ích bạn trong nhiều trường hợp, thậm chí là trường hợp khẩn cấp đấy sau đây là 5 câu đố, bạn cần phải đưa ra lựa chọn chính xác thì mới có thể cứu sống bạn được. Bắt đầu nào! Rồi, tình huống đầu tiên sẽ là khi bạn đi lạc trong một hang động. Hãy tưởng tượng bạn là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng đang chụp hình hang động cho một tạp chí nào đó. Và đây là lần đầu tiên bạn đến hang động này và bạn hoàn toàn mất phương hướng. Sau khi chụp choẹt xong xuôi thì bạn quay trở về và nhận ra cái đường hầm mà bạn đi vào lúc nãy đã bị chặn bởi một mớ đá tảng. Bạn sẽ làm gì vào lúc này? Nhìn xung quanh và bạn trông thấy có 5 đường hầm khác nhau và cả 5 đường đều có thể dẫn lối ra ngoài, nhưng mỗi đường đều ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Hầm đầu tiên là nơi trú ngụ của loài rơi hút máu, chúng có thể cắn bạn và bạn sẽ bị lây nhiễm mầm bệnh nguy hiểm. Hầm thứ hai thì bạn sẽ bị trượt ngã ngay xuống một con đường toàn là đá lợp chộp. Hầm thứ ba thì đầy dung nham nóng bỏng sẽ thiêu rụi bạn chỉ trong tích tắc. Hầm thứ tư thì toàn là khí độc và đủ để giết chết bất cứ con vật nào đi vào trong. Hầm thứ năm là nơi sinh trưởng của các loài cây ăn thịt người và có thể ăn thịt bất cứ ai. Câu hỏi đương nhiên là bạn sẽ chọn đường hầm nào? Vậy cả năm căn hầm thì chỉ có hầm số 4 mới dẫn tới con đường sống sót. Ủa sao kỳ vậy? Bạn đang tự hỏi. Ở trọng đúng là có khí độc, nhưng nó chỉ ảnh hưởng tới loài vật thôi. Tất nhiên với loài người thì không hề hấn gì rồi tử hình. Bây giờ giả bộ bạn là một lữ khách đi lạc và bị bắt bởi một bộ tộc thổ dân rừng rú. Họ không thích người lạ và bỗng nhiên họ trở nên thân thiện và lịch sự. Cho bạn lựa chọn và cơ hội để trăn trối. Nếu bạn nói dối thì họ sẽ bắn chết bạn, nếu bạn nói sự thật thì họ sẽ thiêu bạn trên lửa. Nghe có vẻ như là tình huống này không còn hy vọng gì nữa, nhưng hãy suy nghĩ một chút, biết đâu bạn có thể nghĩ ra một con đường giải thoát cho bản thân chỉ bằng một câu nói. Chú ý nhé, câu hỏi là thế này, bạn nên nói gì để họ thả bạn? Sự việc thường đơn giản hơn nhiều, bạn có thể giải quyết tất cả chỉ bằng một câu nói. Hãy nói với họ rằng bạn muốn họ giết bạn bằng một khẩu súng. Nghĩa là sao? bạn tuyên bố rằng họ sẽ giết bạn bằng cách đó. Tất nhiên, mấy tên thổ dân sẽ phá lên cười một tràng và chĩa khẩu súng về phía bạn vì tụi nó muốn giết bạn bằng cách đó cơ mà. Mà này, đợi một chút, nếu bạn nói sự thật thì có phải rằng bạn nên bị hỏa thiêu chứ nhỉ? Và tại sao tụi nó lại bắn bạn được? Và thế là đám thổ dân sẽ xoắn hết cả não lên và thế là tụi nó quyết định tốt hơn hết là thả bạn đi cho rồi, để rồi mà ngồi lại bình tĩnh nghĩ cách giải câu đố thang máy. Lần này, tình huống đặt ra là bạn đang ở tầng cao nhất của một tòa nhà nào đó sắp bị san phẳng. Không có cách nào khác ngoài việc bạn đơn độc giải quyết, không có cầu thang bộ, không có cửa sổ, chỉ có ba cái thang máy và đây là cách duy nhất để giải quyết. Tuy nhiên, hãy thận trọng, trong cái thang máy đầu tiên là một con nhện cực độc, nó có thể cắn bạn và độc tố sẽ mau chóng đánh quỵ bạn ngay tức khắc. Thang máy thứ hai thì toàn là nước sôi, bạn sẽ bị luộc chín trong vài giây. Thang máy thứ ba thì là một đàn mũi mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm, chờ đợi bạn bước vào, tất nhiên sẽ rất khó để kiếm thuốc men nào chứa nổi căn bệnh này. Bạn sẽ chọn cái nào đây? Chúng tôi nghĩ bạn đã chọn đúng rồi đấy, cái buồng thang máy có đám mũi, trước tiên là nếu bị tụi nó chết thì bạn coi như là xui xẻo vậy. Khả năng tìm thấy vaccine chữa bệnh không cao nhưng ít ra vẫn có thể tìm được. Thứ hai là bạn có thể tháo giày ra và phang túi mũi đó luôn, từ từ mà xuống thang máy thôi căn phòng. Bạn thức giấc trong một căn phòng tối om và kín bưng, một giọng nói vang lên đâu đó và nói rằng họ muốn chơi trò chơi với bạn. Trò chơi bắt đầu, thời gian bắt đầu đếm và trước mặt là ba cánh cửa khác nhau. Cánh cửa đầu tiên là một tên sát nhân hàng loạt năm 1890, hắn đặt ra tay với 300 nạn nhân. Sau cánh cửa thứ hai là một hệ thống cảm biến chuyển động, một cử động nhỏ thôi cũng có thể làm nó phun ra dung dịch nitro và đóng băng bạn trong tức khắc. Sau cánh cửa thứ ba là một vòi phun axit, bạn sẽ sống sót đấy nhưng là sống sót với một cơ thể hoàn toàn trong trạng thái lỏng. Bạn chọn cửa nào, bạn chỉ có vài giây để quyết định thôi. Bắt đầu nào! Rồi xong chưa, bạn đã quyết định đúng chứ? Cánh cửa thứ nhất là lựa chọn hàng đầu, nếu bạn chịu khó áp tai lắng nghe thì hẳn sẽ nghe được tiếng cử động của một bộ xương chết khô vô hại và bạn có thể thoải mái hiên ngang và đi ra khỏi đó. Thuốc Chúng tôi chưa lại một câu đố khó nhất ở đây, có thể bạn sẽ phải sử dụng gấp đôi thời gian để suy nghĩ hơn những câu đố khác cộng lại. Tất nhiên, chúng tôi không muốn bạn rơi vào tình huống như thế này, nhưng hãy tưởng tượng bạn đang bị mù và đang bệnh. Bạn bị nhốt trong một căn phòng và không có một phương tiện nào có thể sử dụng để cầu cứu ra bên ngoài. Và để có thể duy trì sức khỏe, bạn cần phải uống hai viên thuốc mỗi ngày, một viên đỏ và một viên xanh. Tổng cộng bạn có hai viên mỗi loại, nếu bạn uống nhiều hơn hai viên, bạn sẽ chết. Nếu bạn uống hai viên cùng màu, bạn cũng sẽ chết. Thuốc được đựng ở hai lọ khác nhau, nhưng do bạn bị mù nên trong lúc bất cẩn, thuốc đã bị rơi vãi và lẫn vào nhau. Bạn sẽ làm gì? Bạn phải uống thuốc. Tất cả thuốc đều giống y đúc nhau, không thể phân biệt được chúng bằng cách chạm vào đâu. Đến lúc phải suy nghĩ nghĩ rồi, tính mạng của bạn cả đấy. Chúng tôi đồng ý rằng câu đố này quả thực là khó hơn bình thường, tất nhiên vẫn sẽ có một cách giải quyết hết sức hợp lý. Để không bị nhầm lẫn, bạn cần phải bẻ đôi các viên thuốc ra. Bẻ có bốn viên thành một nửa, đặt những viên bẻ qua một bên và thế là sẽ không thể nào uống lộn được. Bởi vì bạn sẽ có hai phần, mỗi phần đều có bốn cái một nửa và thế là bạn cứ việc uống hết một phần, kiểu gì cũng vừa đủ một viên đỏ và một viên xanh và thế là đúng như những gì bạn cần rồi. Vậy nha, nếu bạn có câu đố nào cần giải quyết thì hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần bình luận hoặc có những câu đố nào hay cũng hãy chia sẻ với chúng tôi và đừng quên cho chúng tôi một like và đăng ký kênh Chuyện lạ kỳ thú để nhận thêm nhiều video thú vị hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!